Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Và ngày hôm nay chúng ta cùng uh, soi qua những tăng trưởng môn uh, khá là chất ở cùng với chủ S8 Fashion ký sử Sau khi uh, trong thắng vừa rồi thì có rất nhiều cao thủ uh, của môn phái của mình đã lên được uh, tăng trưởng môn Và anh em cùng xem sơ qua những cao thủ này như thế nào, đồ đạc ra sao Và cho anh em cùng xem sơ qua Đây là cao thủ cái bang tăng trưởng môn Tháng uh, tháng tư này nha anh em Hiện tại cái bang này đang sử dụng cho mình một cái bọn chống phái Tốc 30 thương 35 80% và kháng họ 25 và họ sắc độ công 200 có thể đi hai đường nha mọi người có thể đi hai đường nha nam đó rồi đang sở hữu cho mình đây là chắc chắn là một set uh, hiệp cốt anh em à hiệp cốt hiệp cốt ở đây là sinh động lực thì dân độc kháng cả ba một cái áo hiệp cốt, hiệp cốt cực phẩm 50 199 một nhẫn hiệp cốt 24 một cái vỏ hiệp cốt cực phẩm 5 30 240 một cái bàn khá là chất này mà tăng trưởng môn cái ba sử cho mình một cái nhẫn khăn lôi 27 một đại lưng 2340 ờ, khá là chất kháng họ 23 và chống 40 sinh lực nội ờ, lực và sinh khí xấu và một con tay ờ, làm chậm và phòng thủ 4 một con nón phòng thủ lý 24 và làm chậm 40 hiện tại đang có cho mình 80 chậm và một đôi giày 440 à, kháng họ hơi thấp bù lại thì được cho mình là đường chón được 80 đôi giày này kháng họ hơi thấp rồi nè mà cái này có 4 điểm thôi bù qua được cây vũ khí thêm được cái kháng họ khá là khỏe à, một món khăn lôi một món khăn lôi và hai món thủy nha mọi người được cho mình 80 chón và 80 trận một cây vũ khí chống băng đã có bóng pháp quá chất luôn rồi tiếp theo đó là một cái ấn ờ, không thể phá hủy uh, thiên đạ thiên hạ vô cầu với lại phi long đại thiên đó là skin 9x sau khi lên tăng trưởng môn thì được sở hữu cho mình một cái ấn này một tháng như năm ấn này tăng như một skin 9x đó rồi đang sở hữu cho mình một trang sức kháng cảnh năm và một uh, mặt nạ đại nhân sói ở tống kim sau khi đặt từ top 1 đến top 10 sẽ được một phi uh, một mặt nạ kháng cảm 10 và kèm với một phi phòng kháng cảm 10 hiện này khá châu là một con ngựa kháng cảnh nè đó thực sự lại con cái bang này thì sự nó khá là khỏe này mà đánh ông kia mặc dù tốt luôn nè rồi anh em xem video này đừng quên đỡ lại cho cao thủ uh, Linkin Park một trong những cái bang uh, uh, tăng trưởng môn của tháng 4 vừa rồi một trong những cao thủ uh, lên ngôi tăng trưởng môn quá khác đây nè tài đang nằm top uh, top ba môn phái với một đẳng cấp 119 chắc chắn những account này chắc chắn với em là một điều rằng ờ, mất mất tất cả topping như là Evan kỹ năng tiềm năng tất cả cái mùa Evan cũng như là khẳng nghĩ là võ lâm một tờ tại kênh chắc cũng mất rồi anh em à rồi ok và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến các thủ khác nha